và ăn chạm không này luôn phải không ạ thì cũng quá là tuyệt vời rồi thì chúc mừng anh em nào ở trên kênh chúng ta ngày hôm qua thì chúng ta đã đại thắng được cả đề cả lô anh em nhé tiếc gì một like và đăng ký kênh để ủng hộ kênh phải không ạ thì à, ngày hôm qua thì chúng ta ăn được con đề 50 đây đặc biệt của chúng ta ngày hôm qua về 50 50 ăn chạm không và ăn thẳng vào 50 và con 78 của chúng ta thì chúng ta ăn được hai nháy 78 ở cuối dãy 7 này và 78 ở dãy 5 này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 thì trong buổi sáng nay thì mình sẽ đi chia sẻ cho em về một cái đường cầu đè kết hợp với lại lô khung để chúng ta lui tiếp anh em nhé thì trước tiên đi về phần chốt số thì mình sẽ giới thiệu qua về phần Zalo 0566517326 anh em nào mà thiện chí muốn giao lưu trực tiếp với lại thần tốc vào bờ 24 giờ thì chúng ta kết bạn với số Zalo trên màn hình đây 0566517326 để làm việc trực tiếp với mình anh em nhé 500k mãi mãi rồi ok thì anh em để ý luôn ở đây cho mình thì đường cầu này của chúng ta thì khung ngày thứ năm hàng tuần. Thì mình sẽ lấy 4 tuần gần nhất để cho test cho anh em thì anh em để ý luôn đây cho mình anh em nhé. Thứ năm ngày mùng 8 tháng 9 này ở giải tư và giải nhất con đầu tiên bộ số thứ ba giải tư và con số thứ hai ở giải nhất này hai con này chúng ta ghép vào với nhau thì chúng ta có đề lôi tuần chạm 5 bộ đề 01 anh em nhé <clears throat> kết hợp với chạm với lại cái bộ đề bộ đề 01 của chúng ta thì có 010 này 060 515 và 565 chúng ta chỉ có 8 số thôi để chúng ta lui tuần của ngày thứ năm thì mình sẽ đi test cho anh em thứ năm ngày mùng 8 tháng 9 này ngày đầu không ăn này ngày thứ hai đề về 35 thì chúng ta chỉ ăn được cái chạm 5 này thôi tiếp tục chủ nhật đề về 51 thì chúng ta đã ăn được con đề 51 này trong bộ đề 01 anh em nhé bộ đề 01 tiếp tục khi ăn xong thì chúng ta lại đợi đến thứ năm hàng tuần thứ hai này thứ ba này thứ tư thứ năm ngày 15 tháng 9 của chúng ta thì có đề chạm 1 vẫn tiếp tục là cái bộ đề 01 anh em nhé chạm 1 và cái bộ đề 01 15 tháng 9 này Ngày đầu tiên đề về 15 thì chúng ta ăn được con đề 15 và ăn chạm 1 luôn. Tiếp tục khi ăn xong thì chúng ta lại đợi đến thứ năm hàng tuần. Thứ bảy này chủ nhật này thứ hai thứ ba đề về 21 thì chúng ta ăn được cái chạm 1 anh em nhé đó thì chúng ta liên kết hợp cả cái bộ đề và cái à, chạm cho mình thì nó sẽ tỷ lệ nó chắc chắn hơn anh em nhé thứ năm ngày 22 tháng 9 này thì chúng ta có đề chạm không bộ đề 04 bộ đề 04 của chúng ta lần lượt là 040 này 090 này 545 này và 595 8 số để chúng ta lui tuần thứ 5 ngày 22 tháng 9 ngày đầu không ăn này ngày thứ hai đề về 54 thì chúng ta đã ăn được con đề 54 này trong bộ đề 04 tiếp tục khiên xong thì lại đợi đến thứ năm hàng tuần chủ nhật đề về 09 thì chúng ta đã ăn được cái chạm 0 và ăn thẳng con đề 09 trong cái dàn 8 số tiếp tục thứ hai này thứ ba đề về 90 ăn chạm 0 và ăn con 90 nữa thứ tư thứ năm ngày 29 tháng 9 thì chúng ta có đề chạm 8 bộ đề kép 33 thì những cái đường cầu này mình chia sẻ cho anh em thì đa phần nó ăn hai ngày anh em nhé bộ đề 33 của chúng ta thì có 33 này 88 này 383 ăn ít nhất là hai ngày trên một tuần cả chạm và cái bộ đề này thứ năm ngày 29 tháng 9 này ngày đầu tiên không ăn này ngày thứ hai ngày thứ ba đề về 68 chúng ta ăn được cái chạm 8 này phiên xong thì chúng ta tiếp tục đợi thứ năm hàng tuần thứ hai này thứ ba này thứ tư đề về 83 thì chúng ta đã ăn được con đề 83 này trong bộ đề 33 đó kiểu gì trong một tuần chúng ta ăn được một cái chạm hoặc là cái bộ đề này thì anh em cũng có thể là cân đối vào tiền anh em nhé thì mình cũng khuyên anh em là chúng ta lên vào cái chạm cho nó chắc chắn thì cái tuần này của chúng ta thứ năm ngày mùng 6 tháng 10 của chúng ta thì có cái chạm 2 chạm 2 cứng luôn và bộ đề 24 chạm 2 bộ đề 24 Bộ đề 24 của chúng ta thì có 242 này, 292 này, 747 này và 797. Đường cầu này của mình thì mình test qua rồi, nó khá là đẹp. Anh em nào trùng cầu cây cầu anh em vào tiền, không trùng cầu thì thôi. Thì về cái chạm 2 và cái bộ đề 24 này của chúng ta thì tổng của chúng ta thì chỉ có rơi vào tầm 24 25 số thôi, quay đầu anh em nhé. Nên là anh em có thể là vào được, lui được cho mình đến thứ năm tuần sau. Đó, đề lui tuần thứ năm về đường cầu lô khung của chúng ta <clears throat> lô khung của chúng ta thì khá là ok phải không ạ <clears throat> hôm qua chia sẻ cho em về cái đường cầu lô khung thì nó cũng ăn luôn ngày đầu tiên hai nháy rất chi là vui thì cái tuần này thì anh em để ý đây cho mình thứ năm này ngày mùng 8 tháng 9 của chúng ta ở giải nhì này con đầu tiên bộ số nhất và con cuối cùng bộ số thứ hai hai con này chúng ta ghép vào với nhau thì chúng ta có lô khung 3 ngày thứ sáu thứ bảy chủ nhật này khung 3 ngày của chúng ta thì có cặp lô là 202 để chúng ta chơi lô khung 3 ngày thứ 6 thứ 7 chủ nhật thì mình sẽ test cho anh em thứ 6 thì chúng ta ăn được con 20 thì chúng ta ăn được ngày đầu anh em nhé ăn được con 20 tiếp tục khi ăn xong chúng ta lại đợi đến thứ năm hàng tuần Thứ năm ngày 15 tháng 9 thì chúng ta có cặp lô khung là 161. Để chúng ta lôi tuần. Ngày đầu tiên thì chúng ta cũng ăn được con 16 đây, phải không ạ? Tiếp tục lại đợi thứ năm thứ năm ngày 22 tháng 9 của chúng ta thì có cặp lô khung 2772 à 676 nuôi thứ sáu thứ bảy chủ nhật ngày đầu tiên thì chúng ta cũng ăn được cả cặp 6776 này đó ăn được cả cặp luôn tiếp tục khi ăn xong lại đợi đến thứ năm hàng tuần thứ năm ngày 29 tháng 9 này thì chúng ta có cặp 7887 để chúng ta khung thứ sáu thứ bảy chủ nhật ngày đầu tiên thì chúng ta không ăn này ngày thứ hai này sang ngày thứ ba thì chúng ta ăn được con 78 này anh em nhé thì theo cái đường cầu của mình test có đúng một cái tuần này của chúng ta thì nó nhảy lên ngày thứ ba thôi nên là anh em cân đối cái tuần này cho mình